Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu thương ngày cũ mãi xa Anh sẽ không khóc để cô giữ lấy những ân tình của chúng ta Sẽ vào khoảng không vô vọng Cười đầu lên tay trong hơi men say Mơ tình ta còn mãi đau đời Nếu biết trước hôm nay chia xa anh sẽ chẳng để chúng ta Bước vào đời nhau nuôi ba yêu thương này chỉ còn nỗi xót xa Yêu là thế nhưng ngủ mê khi tình giấc Lại có anh yêu mỗi đêm